chào các bạn, mời mình là đại anh đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Thì, nhưng thì để lâu rồi thì mình đã không quay video trên kênh này Mình đã bỏ làm youtube thì hơi lâu rồi Nên do là bằng một số việc như là thi dự kỳ, à, thi cuối kỳ Nó rất là hạt là thi tin nên nó rất là khó khăn Nên giờ đây nên giờ ấy mình đã không có bằng việc gì nữa nó vẫn chỉ vay chính thức là vay lại video trên cái kênh này và trong lúc đó mình cũng đã tạo ra một cái kênh mới đó chính là Kỳ Anh Gaming chỉ dành cho những việc giống như giải trí thôi về còn kênh chính này ấy, thì mình sẽ quay lập trình lại về những cái thứ rồi mới lập trình giống như ngôn ngữ Scratch học Python, JavaScript rồi nha rồi, thì video đến nay thì cũng kết thúc Thì mình sẽ thì chào biệt các bạn nha Thì trước khi kết thúc video này Thì mình sẽ cho các bạn xem ra xem review lại tất cả các video từ đò, từ đầu từ thời xưa video đầu tiên mình làm cho đến video ngày này bây giờ mong các bạn thích cái đoạn này thì giờ bắt đầu nè close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading the horizon Turn us to thousands And we'll grow